sẽ giới thiệu dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa nhập hiệu bếp Rinnai thì bếp này nó có cái model là KGTM56DGL đây là cái nội thất ở bên trong của bếp đây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 thì ở đây là tôi sẽ sử dụng là hai miếng sắt để mà thay thế cho hai cái nồi ở điều kiện bình thường á, thì cái que cảm biến này nó sẽ chịu được nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga thì cái độ yêu cầu ở dưới cái nồi chúng ta <clears throat> nó phải đặt mức là trên 300 độ thì bếp nó mới tự động khóa ga lại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 thì để mà khắc phục vấn đề về pin á khi mà các bạn mua với cửa hàng chúng tôi á các bạn sẽ được tặng kèm một bộ pin sạc thì nó sẽ bao gồm ở đây á, là một pin sạc như thế này đi kèm với nó một cái lò xo đây và một ổ cắm sạc với đoạn dây dài 3 mét như thế này cả hai bếp đều đã đạt cái nhiệt độ cao đây nên là ngọn lửa đã được giảm nhỏ lại bên trái của tôi đây là 270 bên phải của tôi là 300 nó sẽ tùy vào vị trí á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 tắm nước đoạn thời gian thì các bạn lưu ý á, khi mà các bạn sử dụng ổ cắm hàng giờ này á, thì chúng ta sẽ học pin trống đây các bạn phải lấy pin ra bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng cắm hẹn giờ này á mà vẫn có pin cho học pin đây thì khi mà hết thời gian trên ổ cắm này